Hello, xin chào tất cả mọi người Mình là Phong Cận TV đây Thì à, đã rất lâu rồi mình chưa ra video mới cho các bạn xem Chắc có lẽ là khoảng uh, à, 3 ngày rồi 3 ngày rồi mình chưa ra video cho các bạn xem Cho nên là mình thành thật rất là xin lỗi tất cả mọi người Bởi vì rằng là mình đã gọi là ra trễ video vì bởi vì là mình bận số việc ở bên dưới quê cho nên là mình đành phải về quê và mình không có gọi là chuẩn bị video kịp cho bạn xem cho nên là mình cực kỳ xin lỗi các bạn thì hôm nay mình lại tiếp tục làm thêm một video mới cho các bạn xem rồi đây thì video hôm nay sẽ là một video vlog mấy bạn ơi thì video vlog hôm nay mình sẽ gọi là thông báo cho mọi người những bạn fan trên kênh của mình và kênh của Sammy biết đó chính là mình và Sammy vừa mới nhận nuôi một bé mèo các bạn ơi đó một bé mèo Việt Nam nha bạn đây đây chính là ảnh của em nó nè đó một bé mèo Việt Nam đó thật ra thì bình thường thì người ta sẽ nuôi gọi là mèo nước ngoài mèo tây đồ cái kiểu còn mình thì mình sẽ mình thích nuôi mèo việt nam hơn bạn ơi bởi vì là mình cảm giác mèo việt nam nó dễ nuôi á đó thật ra là mình cũng không thể nào mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra cả các bạn ạ à. đó thì uh, lần trước khi mà mình về quê á thì uh, Sammy đã gọi là gửi cho mình xem một cái tin nhắn và trong cái tin nhắn đó Sammy đã gửi cái ảnh của bé mèo ừ, đó qua cho mình xem thì Sammy bảo rằng là bé mèo này đã bị bỏ rơi các bạn ạ à. bé mèo này đã bị bỏ rơi bởi vì là không có ai nhận nuôi em nó cả bởi vậy cho nên là Sammy đã gọi là quyết định ra và nhận nuôi cái em mèo đó bạn ạ đó thì à, bạn mèo này chỉ mới được có hai tháng tuổi thôi còn rất là bé tí tẹo luôn và nói chung thì em ấy cũng rất là dễ thương cho nên là bây giờ mình sẽ quay clip lại cho bạn xem nhé thì đây chính là bé mèo mà mình mới vừa nhận nuôi nữa bạn Sammy Sammy cầm cầm cầm bé mèo lên xíu cho mọi người xem đây À, đây chính là một bé mèo Việt Nam nha các bạn Mèo Việt Nam nha Thì thường thì mèo Việt Nam sẽ rất là dễ nuôi luôn bạn ơi Đó Thì bé mèo của chúng ta là có một bộ lông màu cam mấy bạn ạ à. Cho nên ờ, đó là lý do vì sao mà Sammy đã đặt tên cho nó là cam đó bạn Đó Bé mèo của chúng ta sẽ tên là cam nha Đó Hello Hello <laughs> các bạn đi mọi người Hello hello mèo đi Cam cam hello. Cam ơi Cam ơi Nhìn nhìn nhìn nhìn camera nè con Cam ơi camera nè nhìn nhìn nhìn bên đây nè bên đây nè cái cái camera nè à, chắc là em em em em nó ngại bạn ơi em nó được lên tivi em em nó ngại bạn ạ à. đó thì thật ra là bé cam của chúng ta thì chỉ mới được có hai tháng tuổi thôi nha bạn cho nên là bé cam còn rất là nhỏ xíu luôn nhỏ bé tẹo teo à trời ơi trời đó, lông của bé cam phải nói rất là đẹp luôn bạn ơi mặc dù á, là mèo mèo việt nam nhưng mà cũng không ờ, gọi là thua gì mấy em mèo nước ngoài đâu nha vẫn đẹp lắm á nha trời ơi cưng lắm luôn á Ok bạn ơi thì uh, hôm nay là ngày thứ hai mình nhận nuôi bé mèo rồi Thì mình nghĩ rằng là bây giờ mình sẽ gọi là đi ra ngoài uh, cái chỗ mà bán đồ cho thú cưng á Thì mình sẽ mua một ít đồ uh, chẳng hạn như là thức ăn nè Rồi chuồng với lại là cát cho bé mèo nhé Ok rồi chúng ta cùng nhau đi thôi nào Let's go Ok bạn ơi thì uh, bây giờ bọn mình đang trên đường đi đến gọi là tiệm bán thú cưng mấy bạn ạ à, phải không tiệm bán bán thú cưng hay là bán đồ cho thú cưng bán đồ cho thú à tiệm bán đồ cho thú cưng các bạn ạ à. bọn mình tới đó thì à, bọn mình tới đó thì bọn mình nghĩ rằng là bọn mình sẽ mua cho gọi là bé bé bé mèo của chúng ta là ba tơi mèo nè à, thức ăn cho mèo nè rồi à, cát nè lòng nữa rồi mấy cái đồ chơi cho mèo nữa thì thật ra là mình nói thật là khi mà các bạn nuôi mèo á thì uh, những con mèo nó nó sẽ rất là dễ bị uh, à, bị, bị stress và rất là dễ bị sợ người bởi vì là nhất là mèo con nữa cho nên á là chúng ta cần phải mua thêm những cái đồ chơi nè à, để giờ chúng ta chơi chung với mèo á thì những con mèo bọn nó sẽ gọi là gọi là quen quen với chúng ta nhiều hơn các bạn hiểu không đó cho nên là bây giờ bọn mình sẽ gọi là đi đến đó nha ok một tí nữa mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha tạm biệt Ok bạn ơi thì à, đầu tiên thì bọn mình sẽ mua cát cho mèo nha các bạn Thì à, những bạn nào mà không nuôi mèo á thì mình sẽ gọi là à, nói cho các bạn biết là bọn mình mua cát để làm gì nha Thì à, cái cát này là một cái loại cát để dùng cho mèo nó đi vệ sinh lên đó các bạn Đó Thì à, mèo có một cái thói quen là sẽ đi vệ sinh ở trên cát các bạn ạ à. Cho nên là bọn mình sẽ mua cát cho nó nha Đây cát này là nó có mùi hương luôn các bạn Nó sẽ làm cho cái con mèo nó ị lên đó thì nó sẽ không có bị hôi á các bạn Đó Rất là tốt luôn Rồi ok lấy cái này nha ok bạn ơi thì à, nói chung á là để cho mèo nó có ị được thì chúng ta phải cho nó ăn trước đã đúng không <laughs> thì đây ở chỗ này là mình có rất là nhiều thức ăn cho mèo luôn các bạn ơi đó rất là nhiều luôn nha đây thì ở đây là mình thấy nó có cái à, loại thức ăn à, cho mèo nè wow nhìn uh, hấp dẫn ta không biết rằng bé bé cam ở nhà có thích ăn cái này hay không đây ok ở dưới đây thì nó có một cái bịch nhỏ hơn còn bạn nào muốn mua nhiều á thì mua nguyên một cái bao to như thế này luôn đó bạn trời sammy Sammy thử khinh cái bao này xuống coi Ôi cái bao này Cái bao này to gì đâu ấy trời Thì hiện tại ở đây thì Sammy đã mua cho bé bé cam của chúng ta là một uh, cái này là gì ta à sữa bột cho mèo các bạn ơi cái này chúng ta sẽ pha sữa cho mèo uống nè thì bé cam còn rất là nhỏ cho nên sẽ mua cái này cho nó uống tiếp theo nữa là một cái nệm cho nó nằm mấy bạn ạ à. Sammy rất là chu đáo luôn mua nệm cho nó nằm sợ nó lạnh các bạn ơi <laughs> đó ok rồi một con cá một con cá các bạn ạ à, một con cá để à, cho con cam nó cắn nó cào à. một cái à, chỗ để đựng thức ăn cho cá nè à, đừng thức ăn cho mèo <laughs> nhầm đừng thức ăn cho mèo nè với lại cái này là sữa tắm cho mèo bạn ơi đó sữa tắm nha chứ phải sữa để uống nha uống một cái là chết luôn á với lại là ở đây à, có thêm một cái cây gậy đó chính là gậy để cho mèo nó đuổi theo nó dí các bạn cái này dùng để chơi trúng mèo nè à cái này à, à cái này là đồ để hốt phân mèo đó <laughs> giống thể hốt phân của bé cam rồi ok à, mấy bạn ơi ra ngoài để đúng đúng nắng luôn rồi các bạn coi nè tóc của mình ướt nhẹp hết rồi nè đổ mồ hôi các bạn ạ à. nắng thật sự nóng cực kỳ nóng luôn á nhưng không sao cuối cùng thì cũng đã mua xong hết rồi bây giờ chúng ta cùng nhau ờ, về nhà và sắp xếp chỗ ở cho bé mèo mới chúng ta nhé ok à, một tí nữa mình sẽ quay trở lại còn giờ mình nóng quá mệt quá hết nói nổi rồi ok Ok, cuối cùng cũng tới nhà rồi các bạn ơi à, Trời cũng bớt nắng rồi Cũng may á, ok rồi à, Cái gì vậy bà nói tôi chưa vô mà Ok à. Rồi, đóng cửa lại One hour later thì hiện tại là bé mèo của chúng ta đã được an toàn rồi các bạn ạ à. Đó thì à, Sammy đang cho nó uống sữa các bạn ơi Hay Bé mèo của chúng ta là không phải là mèo nước ngoài nhé bạn Bé mèo của chúng ta chỉ là một uh, bé mèo Việt Nam thôi Ôi trời ơi, nhảy kìa Nó nhảy kìa Ôi trời ơi, đó dạ, Thì uh... ôm cá ờ, <laughs> ờ, Sammy thì Sammy rất là thích gọi là nuôi mèo Việt Nam mấy bạn ạ Gì đây? Đây là cái tất <laughs> cái gì? Cái gì? Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn <laughs> cái này cái tên của tôi một cái đẹp của mình này mọi người cuối cùng nó cũng đếm xỉa tới mà nó không phải nó nằm mà nó cào mọi người ạ con <laughs> đây là giường của con mèo simi không phải là mèo không phải con bay cam nha đó người đem thêm to sát lắm <laughs> to dí sợ to khổ ghê uh, trời ơi một cú đánh rất là đau từ vị trí của bé cam đang khều con cá con cá còn sống không đó <laughs> nó làm cái gì vậy mọi người nó đang khều con cá tư thế gì vậy đó bất tử <laughs> chế độ hàng gì cá trời ơi, nó làm cái gì vậy nó làm cái dáng gì vậy cái dáng hang đâu đó, nó ngồi nó vả vả con cá vài cái mọi người thấy không đó nó còn lấy cái hộp gì ta à, cái cái đồng ờ, cái đồng hồ mini world nó ra nó, nó mình để trên cao nó nó kéo xuống đây mình cũng thấy không phục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 và Sammy nữa rồi Bây giờ là phải nuôi thêm một bé mèo nữa rồi các bạn ơi Cho nên các bạn đừng quên hãy bấm vào quảng cáo để ủng hộ cho mình nha Ok còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại em ở những video lần sau nha Nếu như các bạn muốn mình quay thêm nhiều video về bé mèo này thì đừng quên hãy bình luận lại cho mình biết luôn nha anh em Còn bây giờ thì bye bye yêu anh em vãi nồi tạm biệt